nên là giãn cách xã hội thì nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn lấy xe Outlander trong tháng này trong tháng 8 này thì uh, vui lòng liên hệ với em Tuyền uh, bên em hiện tại sẽ hỗ trợ giao xe tại nhà cho khách hàng khi mà muốn lấy xe nhận trong tháng 8 Đấy. nên quý anh chị uh, cứ an tâm khi nếu mà mua đặt xe trong thời điểm này thì bên em sẽ uh, giao xe và ký kết hợp đồng với quý anh chị tại nhà không phải lo vấn đề uh, về vấn đề là đi lại nữa Đấy thì hiện tại giờ à, chính sách giá mới của dòng xe Outlander này thì em sẽ cập nhật cái bảng giá sau đây thì à, em mời quý anh chị à, cùng theo dõi nhé Bảng báo giá xe Outlander 2021 tháng 8 thì xe Outlander sẽ có hai phiên bản bản 2.0 cao cấp và bản 2.0 tiêu chuẩn thì em sẽ lần lượt báo giá từng phiên bản một tự gửi tới quý anh chị trước mắt là bản 2.0 bản cao cấp nhá thì giá lăn bánh của nó nếu quý anh chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó còn bây giờ chỉ còn là 990 triệu thôi à, còn nếu ở quý anh chị ở tỉnh mà có thuế trước bạ 12 phần trăm thì giá lăn bánh của nó là 975 triệu và tỉnh còn lại thì là giá lăn bánh của nó là 960 triệu à, rẻ hơn so với tháng 7 10 triệu còn đối với bản tiêu chuẩn thì giá lăn bánh của nó nếu mà quý anh chị ở Hà Nội giá lăn bánh của nó chỉ còn là 865 triệu thôi và các tỉnh có thuế trước bạ 12% là giá lăn bánh của nó là 850 triệu và các tỉnh còn lại thì à, giá lăn bánh của nó chỉ còn là 835 triệu thôi rất là rẻ đúng không ạ ờ, chương trình khuyến mại của dòng xe Outlander tháng 8 này thì à, áp dụng là vừa từ đại lý bên em ấy thì tặng với khách hàng là dán phim cách nhiệt 3M trải sàn da và bọc vô lăng thì à, các chương trình khuyến mại này còn tùy thuộc vào từng thời điểm nữa thì cụ thể như thế nào thì quý anh chị cứ ờ, vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại 0936 99 44 để chúng ta trao đổi cụ thể và các uh, chương trình khuyến mại bên em nhé thì nếu quý anh chị mà mua xe trả góp ấy thì uh, cái số tiền tối thiểu quý anh chị cần phải có với bản uh, cao cấp 2.0 này thì ở Hà Nội là anh chị phải cần là 320 triệu còn uh, với anh chị mà ở tỉnh có thuế 12% ấy, thì uh, anh chị cần phải là 305 triệu và các tỉnh ờ, có thuế 10% ấy, thì anh chị cần phải là 285 triệu để lăn bánh được chiếc xe Outlander này số tiền còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ với anh chị vay em đang nói ở đây là cái vấn đề là ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được 80% ờ, giá trị của xe nhé còn đối với bản ờ, tiêu chuẩn thì nếu quý anh chị ở Hà Nội giá lăn bánh của nó mà số tiền tối thiểu quý anh chị cần phải có là 285 triệu ở các tỉnh mà áp thuế 12% ấy, thì quý anh chị cần phải có là 265 triệu là tối thiểu quý anh chị cần phải có và các tỉnh còn lại thì là anh chị cần phải có là 250 triệu để sở hữu chiếc xe này và cái số tiền mà ngân hàng hỗ trợ quý anh chị vay ờ, thì em tạm tính cho quý anh chị vay trong vòng 8 năm với lãi suất là 0,74% một tháng à, tối đa là quý anh chị đang vay là 80% giá trị của xe đấy thì đối với bản ờ, cao cấp thì quý anh chị vay là 685 triệu và tiền trả nợ hàng tháng của quý anh chị nó rơi tầm khoảng 12 triệu 200 nghìn à, cái uh, tiền trả nợ hàng tháng là nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé nó sẽ bằng ờ, tiền gốc cộng với tiền lãi và tiền lãi tính theo dư nợ giảm dần tức là tháng sau sẽ ít hơn tháng trước còn với bản tiêu chuẩn thì số tiền ngân hàng cho quý anh chị vay là 590 triệu và quý anh chị cần tối thiểu là uh, số tiền hàng tháng quý anh chị phải trả trong vòng 8 năm còn đối với bản tiêu chuẩn thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 590 triệu Và hàng tháng quý anh chị phải trả tháng đầu tiên ấy là 10 triệu 600 Và tháng thứ hai nó rơi tầm khoảng 10 triệu 500 ấy. tính theo dư nợ dần dần quý anh chị ạ còn cái số tiền mà trả nợ hàng tháng mà quý anh chị muốn mong muốn như thế nào thì ờ, cứ ờ, vui lòng liên hệ với em Tuyền để chúng ta trao đổi cụ thể. Tại nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là số tiền quý anh chị vay và thứ hai nữa là nó phụ thuộc vào là số năm quý anh chị trả thì nó sẽ tính ra được cái uh, tiền hàng tháng quý anh chị phải trả thì cụ thể như thế nào thì quý anh chị muốn vay là trong bao nhiêu năm và số tiền bao nhiêu thì cứ uh, alo với em tuyển để chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về cái uh, mức tiền hàng tháng quý anh chị phải trả nhé và sau đây thì em mời quý anh chị là cùng xem các cái thông số kỹ thuật này ngoại thất và nội thất của chiếc xe Outlander này xem là có phù hợp với quý anh chị và các tiêu chí của quý anh chị hay không nhé ở ờ, trước mặt em đây là chiếc xe Outlander bản cao cấp quý anh chị nhé vì sao em lại nói quý anh chị là đây là bản cao cấp thì nó sẽ có cái đặc điểm để nhận diện đó là nẹp chân kính này mạ chrome này à, và có rửa đèn pha đấy quý chị ạ đây rửa đèn pha đấy đó. đấy là hai cái mà quý anh chị dễ nhận biết nhất với dòng Outlander này ngoài ra thì có phần cửa sổ trời thì bản cao cấp có bản tiêu chuẩn nó không có về màu sắc thì ờ, Arlander bản tiêu chuẩn và bản cao cấp đều là ờ, có 5 màu để quý chị lựa chọn. Ngoài màu đỏ quý chị đang thấy đây thì nó sẽ có màu trắng, màu đen, màu nâu và màu xám xanh nữa để quý chị lựa chọn nhé. Xe này có bán kính quay vòng rất là nhỏ, chỉ có 5,3 mét, rất là dễ quay đầu khi mà quý chị ờ, vào đường hẹp đấy ạ. Cái khoảng sáng gầm xe của nó cũng rất cao, 190 mm. Giúp việc hạn chế va quẹt giữa mặt đường với lại gầm xe đa răng là 18 inch à, cả bánh trước và bánh sau đều đã được trang bị là phanh đĩa hết quý chị nhé kích thước tổng trải của chiếc xe Outlander này thì kích thước ừ, chiều dài của nó tổng chiều dài của nó là 4695 Đấy, còn chiều rộng là 1m81 còn chiều cao của nó là 1m71 quý chị nhé Đấy là để quý chị ờ, cân đối về cái ờ, chỗ để xe là của mình để nhìn đây quý anh chị thấy là cái phần kính kính của các cánh cửa này chiếc sáng sau tối trông rất là đẹp đúng không ạ đối với bản cao cấp này thì hệ thống chiếu sáng của nó đấy Nếu quay hệ thống chiếu sáng này toàn bộ đèn nét hết ngoại trừ đèn xi nhan thì nó sẽ phải ờ, cho ánh sáng màu vàng thì nó sẽ là đèn laser còn lại là đèn nét cả đèn gầm đó đây là form kiểu dáng của đời 2021 đấy ạ em sẽ quay một lượt để quý anh chị thấy được cái ngoại thất của chiếc xe Under màu đỏ rất đẹp và cũng được rất nhiều người lựa chọn đấy. đấy. phần đuôi xe này cái đuôi xe của chiếc xe Under thì thực sự rất đẹp đẹp hơn cái phần đồng nếu mà về phương tiện cá nhân của em nhận xét quay đối với bản cao cấp này thì là cốp chỉnh điện tức là mỏ mở điện rồi quý anh chị nhé Đối với bản cao cấp này thì nó sẽ được trang bị là bốn cảm biến lùi rồi, còn bản tiêu chuẩn nó sẽ không có cảm biến lùi đâu quý anh chị nhé. Cái cảm biến lùi này thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là cảnh báo phương tiện cắt ngang này, cảnh báo điểm mù này, hỗ trợ quý anh chị là lệch đàn đường này. đấy. Thì đây là bản cao cấp nó sẽ có được các cái tính năng đấy. Ờ, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần nội thất của bên trong xe này. Quý anh chị thấy này, từ cánh cửa vào mình đóng cánh cửa này cũng rất là chắc nịch anh chị có nghe tiếng chắc nịch của cửa đóng rất nhẹ nhàng và khít ghế toàn bộ ghế được bọc da cao cấp kể bản tiêu chuẩn là bản cao cấp quý anh chị nhé đây là dòng xe 5 cộng 2 do vậy là ghế thứ ba này có thể bây giờ em đang gập xuống này có thể tạo thành một cái khoang khoang để đồ rất là rộng còn nếu có người thì chúng ta sẽ dựng ghế lên để ngồi rất linh động kể cả ghế thứ hai này cũng thế chúng ta có thể gập và tạo thành một phần kết hợp với hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba đây là cửa gió hàng ghế thứ hai quý anh chị nhé và em sẽ quay cái phần bên trước xe đấy vô lăng bọc da này tích hợp là chế độ rảnh tay này chế độ chân ga tự động này đó rất tiện lợi ngoài ra thì em muốn giới thiệu với quý anh chị đó là nãy số thể thao đây, đây cái nãy số thể thao này nên số thể thao này rất là tiện lợi quý anh chị ờ, đi đường đèo hoặc đường xấu thì mình sẽ chuyển số thành số ờ, bán tự động. Rất tiện. Cần số bọc da, số rích rác giúp cho quý anh chị là không bị quên khi về về D này chuyển thẳng xuống L. Đó. Phanh tay điện tử này, có cả chế độ auto hold nữa. Đó. Rất tiện lợi khi quý anh chị ờ, dừng xe ở chỗ đèn xanh đèn đỏ đấy sấy ghế khi vào mùa đông cho ấm đây còn đây là màn hình màn hình giải trí 8 inch quý chị ạ tích hợp Apple Car và Noel Auto nhé điều hòa tự động hai vùng có thể chế độ tự động này tự động thì em sẽ quay qua để quý chị nắm được về cụ thể như nào thì em mời quý chị qua showroom bên em để ờ, trải nghiệm và lái thử chiếc xe này về an toàn của chiếc xe Outlander thì với bản cao cấp này được trang bị rất nhiều tính năng an toàn như là bảy túi khí này rồi là uh, chống bó cứng phanh này phân phối được phanh điện tử này rồi là trợ lực phanh khẩn cấp này rồi là ừ, cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc rồi có uh, cảnh báo điểm mù này và hỗ trợ chuyển làn đường rồi là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau rồi là hệ thống kiểm soát chân ga đó. thì nó có rất nhiều tính năng khác nữa thì nếu quý anh chị quan tâm cái dòng xe Outlander này thì à, em mời quý anh chị qua showroom bên em để chúng ta cùng trải nghiệm nếu quý anh chị mà ở khu vực Hà Nội thì em mà quý anh chị bận không đến được thì em có thể là mang xe tận nhà quý anh chị để quý anh chị à, trải nghiệm và lái thử chiếc xe thì cụ thể thì quý anh chị à, nếu có nhu cầu ấy thì cứ gọi điện trực tiếp với em Tuyền để chúng ta sẽ